nên á là ở nơi đó ở dưới đó có một người trung gian là cái giọng thật khỏe để mà truyền đạt lại cái thông tin của mấy người giới thiệu lên trên này hôm nay hả bé đi chơi bé, yeah. bé biết là bé sắp đi chơi bốn giờ rưỡi bé mò dậy lồn cồn lồn cồn bò dậy bé, bé là biết hả người mình là trường rất vừa gặp mọi người đây là chuyến đi đầu tiên của mình mà mình rất là háo hức chuyến này cho mọi người ờ, massage xong hơi sao bóp gì thì gặp mình <laughs> được 3 năm mới về được 3 năm kinh doanh rủi ro nếu mà các anh chị à, có sợ rủi ro thì sẽ chị cho mình ạ tên là Thắng học công số của đại học Hoa Sen đây là chuyến đi đầu tiên của em em đi chụp cùng với bạn em là Thảo Nhìn năm cuối đại học Hoa Sen và hiện tại thì đang thực tập tại ngân hàng nếu mà hy vọng là mai mốt mọi người sẽ là khách hàng của em cô vào đi từ ngoài gái vào đây chơi à? Dạ. được cha được cháu dạ còn dạ, cô bên đây có đi vâng, cùng không cô tên gì ạ cô bình thường quá còn đi nguyễn đường còn bình hoa cháu đó ừ, ừ ừ ừ ừ đây là mai thì hai đứa <laughs> mai đi làm rồi làm ở quán bar chung với phương mama à các bạn mình là xuyên làm công ty bất động sản thì có gì mình tên Hiên uh, Hiên của chữ uh, Hiên ngang chứ phải máy Hiên nha à, Các bạn, uh, mình tên là Tuấn uh, Hiện tại nghề nghiệp của mình là làm bên hàng không Tức là ở không, ở nhà ăn hàng à. Dạ, Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Hiện uh, đang học ở trường uh, du lịch Sài Gòn mình tên là Thì, hiện tại đang làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng tiệc cưới Ai có nhu cầu cưới xin gì à, à miễn giá rẻ cứ liên hệ với em Mọi người à, con giờ là chung là anh chị cô bác à, em chú gì đó à, Con đang 15 tuổi là con tham gia chương trình là lần thứ ba ờ, Xin chào các cô chú anh chị và các bạn à, Mình tên là Phụng 24 tuổi hiện nay đang làm trợ lý giám đốc trong công ty sản xuất thương mại ở Tân Phú Mình tên là Liva Liva ừ. Liva đọc ngược lại là vali đấy Vali, Liva, Liva Năm mình tuổi Em 24 tuổi 24 tuổi Thì nó thất nghiệp Thất nghiệp à, Không đấy <laughs> Chào mọi người, mình tên Trường, mình 28 tuổi Trường 28 tuổi <laughs> Chứ có người yêu Xin chào mọi người, mình tên là các bạn làm ơn lui ra khỏi cái vạch này một tí để để để um... Thế, tao ngồi với Các bạn cứ vào đi, nhưng mà Các bạn cứ tí là tí là Để cho nó nói cái kiếm này Ô, một cái Thương, 30 cái mất Em ơi cho em mình cũng không sang đi ăn chứ hưng ơi hưng ơi còn đất trước đỉnh cáo và sân sĩ thầy bố như đây à thầy thầy bố hai Cái gì có thể cho bánh được đấy. Mất cái xe nha chứ. Bởi có lẽ là bây giờ là cái này không chỉ ngồi ngồi thôi là được. Các ờ, con đi đi đi. Thank you. đâu có chào á có chào á nhanh đây là đồ đi nhanh đây có vui không được nhìn cái này con về về sẽ làm gì ừ. về đừng thức ăn nhá đừng những cái đồ mình đi lên rừng lên núi á nhá thấy chưa ừ. nhà con này mời anh chị em à, được cái à đó à, là là chị với con đúng không hả ừ ừ má này con đấy. Con ơi. Nữa. Đúng nha. Keo chọn á. Đây đây đây đây. Em ơi. Nha. Rồi. Được rồi. Rồi, hết chưa? Đủ rồi. Đủ rồi.